Xin chào tất cả mọi người, mình là Hiền đây Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy bài mới của BTS Dynamite nhá, let's go <laughs> Tôi chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ là người chính của các bài Dynamite của BTS cùng với chị Hiền đến đây Nên à, ờ, ờ, trước tiên thì mình sẽ chú ý một chút ở đây là bên, bên trái bên mình với bên phải của mình nhé Để bắt đầu nhé bây giờ chúng ta vào bài nha chúng ta vào dạng tiếp khúc à, từ đầu này chúng ta lên bốn nhịp bốn bước à, năm sáu bảy tám một hai ba bốn ok sau đó rồi người tay số này đổ trụ sang bên trái đồng thời chân di người ngược lên về chỗ cũ sau đó thổi háo tiếp đến một điều kéo đồng thời mình xuống tương tự như vậy và là cùng đủ lên đủ xuống thấp thấp sau đó lên vuốt phần tóc của mình sau đó là nhún đánh cái hông lên ok mình chủ ở trước phải nhỉ chụp về sau đánh đánh ok hai lần đánh nhá nhìn nặng được không nhìn nhìn nặng được ok vừa lên nhá nhấn chậm này đến nhịp chậm này năm sáu bảy 8 1 2 3 4 và 5 và 6 và 7 và 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Ok Còn đây là một nhịp nhanh nhỉ Nhanh kìa 5 6 7 8 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 và 8 Rồi, ok à, Bây giờ mình sẽ vào giai điệu của bài hát nhé Là 5, 6, 7, 8 Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha người sẽ fill một hình dáng cho mình thì một người sẽ bước ra này sau đó thu ra lần nữa tương tự như vậy đó fill theo nhạc nhỉ tay bắt nhạc người muốn làm gì được ok sau đó dừng ta dừng đây hai tay đan vào nhau rồi vuốt tóc ra phía sau rồi đi xuống ok tiếp đến một người cầm và tháo vào nữa tập xuống có thể lên tổng hợp lên tiếp đến là chân đá sạc kia người để lên nhé đứng xuống này ra này đứng vào ra này chân phải phía sau này sau đó mọi người sẽ nhìn lại để rút cái chân lên tay để sáu tay sau này đạp đó mọi người chú ý là lấy đà ra phía sau này sang ngang này cái đầu hướng sang này sau đó đạp về phía trước đồng thời người mình đập xuống đó ok OK, sau khi đánh đá xong cũng bị vẫn có thể là phi giá nha phi giá được anh thật sự yeah ok ok bây giờ mình sẽ đến nhịp phần trăm cho mọi người nhé nào là đây rồi năm sáu bảy tám một hai ba bốn năm sáu bảy tám một hai ba và bốn

bây giờ mình sẽ đến nhanh cho mọi người nhé bằng nhịp của ta cả hai người năm sáu bảy tám một hai ba bốn năm sáu bảy tám một hai ba bốn năm sáu bảy tám Yeah. Ok, bây giờ chúng mình sẽ đến với giai điệu của bài hát nhé. Mình sẽ nhảy bài hát năm sáu bì ta ta ta ta ta ta ta ta E Ok vậy chúng mình đã xong hai phần của bài hát rồi Bây giờ chúng mình sẽ quay lại từ đầu Nhắc từ đầu đến cuối nhỉ 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 và 6 và 7 và 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8 à, Ok Yes Ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhập lại thì giai điệu của bài hát nhé à, 5, 6, 7, 8 Ta ta ta ta ta ou